Mơ tung cửa sổ đón ông mặt trời Trời là trời Cuối cùng thì trời cũng sáng rồi các bạn ơi Vậy là đã đến lúc mình được ăn sáng rồi Trời đói bụng muốn chết luôn á trời Thì các bạn coi bên ngoài kìa có mấy con heo Mập ơi là mập luôn hôm nay Phong sẽ làm một món gọi là thịt heo Gọi là nướng siêu ngon nha các bạn nha <laughs> Ok ok Bây giờ mình sẽ ra ngoài để mình gọi là làm thịt mấy con heo nè Trời ơi Sau một thời gian nuôi nấng các kiểu thì con heo đã mập quá trời mập luôn các bạn ơi Ok Ok, bây giờ mình sẽ lấy uh, cà rốt nè, đây, lấy cà rốt nha. Với lại lấy một cái cái một một cái rìu nè. Ok. Heo ơi, lại đây anh cho tụi mày ăn nè, đấy. Ok. Trước khi mình làm thịt bọn nó thì mình phải cho bọn nó đẻ con đã bạn ơi, mình sẽ cho cho, cho bọn nó ăn nè nha. Đó, đẻ con ra nè. Thì mình sẽ có heo để mình nuôi tiếp nha bạn, chứ mình không nên gọi là giết hết nha, không thôi là không còn heo để để mình nuôi đâu. À, bạn ơi, Tính ra trong đám này các bạn có 5 con heo Có có bốn con heo nó yêu nhau Còn một con heo nó FA bạn ơi tội nghiệp nó quá Thôi FA kệ mày luôn tao không quan tâm <laughs> Ok Rồi bây giờ mình sẽ giết mấy con heo to nha các bạn nha Mấy con heo này lớn cái nè Đấy Mấy bạn đừng có bảo là phong ác hay gì nha Nói chung là con gì mình nuôi nó lớn lên Thì mục đích của mình cũng chỉ là để làm thịt thôi bạn hiểu không Đấy Bạn nào mà bảo rằng là bạn chưa bao giờ ăn thịt heo đi Bạn nào kêu về là mấy bạn xạo rồi Xạo rồi hiểu không Ok Giết nè ấy giết hết con heo bự chừa mấy heo con lại cho cho cho nó lớn nha các bạn nha ok Đấy, ok quá trời thịt heo luôn bạn ơi bây giờ mình sẽ đem thịt heo vô trong nhà để mình nấu ăn nè Ten ten ten ten <laughs> Ok mấy bạn ơi Cuối cùng thì mình cũng đã nướng xong Gọi là mấy miếng thịt heo lên rồi các bạn ơi Các bạn thấy mình ghê không Mình lấy mấy miếng thịt heo xong mình ráp lại thành nguyên một con heo luôn Bạn thấy gọi là ảo diệu các bạn Đấy Các bạn thấy gọi là cực kỳ vô lý Nhưng mà hết sức hợp lý không <laughs> Đấy đó, Mình đã lấy mấy miếng thịt heo Sau đó mình ráp lại thành nguyên con heo quay to đùng luôn nè các bạn ơi Ok Rồi bây giờ sẽ, sẽ ngồi trong ghế nè Và chúng ta cùng cùng nhau ăn thịt heo nha Trời ơi Nhìn con heo nó ngon gì đâu luôn các bạn ơi Ok rồi Để mình thử một miếng thịt heo coi thịt heo mình nướng có ngon không nha các bạn nha thử nè nhầm nhầm nhầm nhầm Wow, trời ơi, thịt heo tôi nấu là siêu ngon luôn á mấy bạn ơi Ok, có bạn nào thích ăn thịt heo giống như Phong không? Nhớ bình luận cho Phong biết nha các bạn nha Thịt heo mà kho lên sau đó ăn chung với cơm mấy bạn Ngon, dễ sợ ngon luôn á trời Ok, rồi, không nói nhiều nữa Bây giờ là Phong sẽ gọi là ăn hết nguyên con heo luôn Cho các bạn thấy rồi là sức mạnh của Phong là Phong là một người ăn cực kỳ khỏe luôn nha Bây giờ Phong chỉ cần đếm 1, 2, 3 Cái là Phong ăn hết nguyên con heo cho các bạn coi nè một hai ba nhầm nhầm nhầm nhầm đó mấy bạn ơi bạn thấy ghê chưa mình chỉ cần đếm một hai ba thôi là mình ăn hết nguyên con heo quay luôn bạn ơi bạn thấy phong ăn khỏe không ê trời trời ăn no quá bạn ơi nhưng mà bây giờ no thì phải làm cái gì vậy ta bình thường á thì ông bà chúng ta hay bảo rằng là no là phải đi tập thể dục để cho nó tiêu đồ ăn hiểu không nhưng riêng phong thì người ta thường bảo là căng da bụng thì trùng da mắt tự nhiên à, ăn xong no rồi cái giờ phong buồn ngủ ờ, có nên đi ngủ không ta hey, ừ, ba mẹ phong hay nói á là ăn xong rồi đi ngủ rồi trước sau gì cũng trở thành con heo luôn trời ơi trời nghe thấy ghê quá rồi nhưng làm sao cái chuyện đó được người làm sao biết thành heo được đúng không các bạn cho nên là bây giờ không quyết định giờ à, chắc là phong đi ngủ trước đi ha tí nữa ra ra tập tập thể dục sau <laughs> ok vậy đi cho nó hợp lý <laughs> ok đi ngủ xong rồi tí nữa tập thể dục nha bạn à, ngủ hai ngủ hai Ê, nằm xuống cái giường mà cảm thấy thoải mái quá bạn ơi đúng là ăn no xong ngủ sướng thiệt chứ thôi giờ phong ngủ đây à, ngủ ngon quá ngầm ngầm trời không biết là mình ngủ được bao lâu rồi ta sao trời vẫn còn sáng chân vậy trời à, trời ủa, cái gì đây hả ủa ủa trời ơi cái gì vậy có phải là do mình nằm ngủ nhiều quá xong rồi mình bị ảo giác không ta sao tự nhiên cái mặt của mình biến thành con heo rồi ủa cái gì kỳ vậy ủa hoang tự hả có chuyện gì xảy ra vậy à, trời mấy bạn ơi sao tự nhiên mình bị biến thành con heo vậy các bạn có chuyện gì xảy ra vậy trời ủa hay hay là mình đang nằm mơ ta đúng, đúng rồi đúng rồi nhiều khi là mình đang nằm mơ bạn ơi đúng rồi đúng rồi ai à, để mình thử ơi mình thử mình mình mình đụng đầu mình vô trong tường coi có có có, có thấy đau không ây à ây à ui trời đau quá mấy bạn ơi như vậy không phải là mơ rồi cái này là thật rồi ủa mà sao tự nhiên mình bị biến thành con heo vậy trời ủa mấy bạn ơi chẳng lẽ ba mẹ mình nói là có thật hả trời ăn xong rồi đi ngủ rồi sợ bị biến thành con heo thiệt hả trời hả cái gì vậy không chịu không không chịu không tôi là phong cận tivi đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh minecraft mà tự nhiên giờ biến tôi thành con heo là sao trời trở lại tôi thành phong cận đẹp trai đi tôi không muốn làm con heo đâu trời ơi gì vậy trời <laughs> trời bây giờ làm sao đây bị biến thành con heo xấu xí rồi tôi không muốn làm heo đâu ờ, giờ giờ làm làm cách nào đây ta ờ đúng rồi đúng rồi hay là bây giờ mình ra ngoài mình hỏi mọi người trong hero team coi có ai cứu được mình không chứ giờ mình bị biến thành con heo rồi ai tự nhiên hại mình vậy trời ok bây giờ mình biến thành con heo rồi giờ mình không mở cửa được các bạn ơi giờ sao trời à đúng rồi mình sẽ dùng cái đậu của mình mình hút bể cửa luôn ôi trời mình hút cái cửa nó mở ra luôn bạn ơi ok rồi, rồi, rồi cái cửa mở đây Ê, ờ, trời ơi vẫn còn cửa đó hả hút tiếp ok mở cửa được rồi bạn ơi chạy ra ngoài thôi Ủa? hello chàng trai ủa nhìn dễ thương mở miệng vậy ta ủa cái bà kia cái cái bà kia bà là ai mà tự nhiên bà đứng trước nhà tôi rồi bà biết bà biết tôi là con trai ủa tính ra tôi biết thành con heo rồi mà sao bà vẫn nhận ra ừ. tôi là con người vậy từ từ xin từ giới thiệu tên chị là simi ủa lộn lộn lộn lộn trời trời có anh có anh tiện xem phim trời à, ơi xin từ giới thiệu tôi là phù thủy ghê chưa cái gì phù thủy trời ơi bạn ơi ừ. phù thủy à Ủa, có khi nào mình bị biến thành con heo là do bà phù thủy này không ta Ủa cái bà kia có thể do bà là bà là người biến thành con heo đúng không Nè nè đừng có ăn gian nói dối nghe ta không hề biến ngươi thành thì con heo mà do chính ngươi ngươi là tự biến thành con heo hiểu chưa hả Ủa sao tự nhiên tôi tự biến thành con heo được Tính ra tôi đang là con người đẹp trai Tự nhiên tôi biến thành con heo Chỉ có thể là do bà dùng phép thuật Bà biến tôi thành con heo thôi ta chỉ xuống cảnh cáo với ngươi thôi hiểu chưa lý do ngươi biết thành heo biết vì sao không để ta kể cho mà nghe muốn không tại sao tôi lại biết thành con heo tại vì á ngươi ăn ăn rất nhiều thịt heo đúng không xong ngươi đi ngủ đúng không hả đúng rồi. sáng nay con ngươi đúng không đó những con người lười biếng như ngươi thế nào cũng sẽ biến thành heo thôi hiểu chưa do người lười biếng không chịu tập thể dục thể thao gì hết á hiểu chưa Ủa? tự nhiên tôi không tập thể dục thể thao thì ừ. liên quan gì đến bà xong tự nhiên bà tự nhiên bà phù phép biến tôi thành con heo vậy Tại vì tôi thích được không Những con người lười biếng như ngươi sẽ xứng đáng trở thành heo Chứ không xứng đáng làm người Hiểu chưa Ủa ừ. gì kỳ vậy ừ. Vậy bây giờ bà, bà bà phù thủy xinh đẹp ơi Làm ơn biến tôi lại thành con người đi Tôi không muốn làm dạ. heo đâu Giờ làm cách nào ấy tôi thành người nói dữ Khen tôi xinh gái thích rồi đó Thích rồi đó nha Rồi bây giờ ngươi muốn biến thành người đúng không Đúng rồi ừ. tôi muốn biến thành người Không muốn làm heo đâu Không chịu không chịu cách duy nhất thôi Ngươi có thể biến thành người thôi Đó chính là tìm một nàng công chúa Hôn không vào trên má ngươi thì ngươi sẽ hóa thành một con người bình thường còn cách nào ta không biết ủa à, đi tìm đi gì kỳ vậy ta tính ra là sao tôi nghe giống như câu chuyện hoàng tử ếch quá vậy một chàng ủa, hoàng tử hả? bị biến thành con ếch phải được một nàng công chúa hôn một cái thì mới biến là thành người ủa vậy là bây giờ là tôi phải tìm một nàng công chúa để đó hung lên má tôi thì tôi mới biến thành người hả Đúng rồi, còn nếu không ngươi sẽ mãi mãi biến thành những con heo như trong kia <laughs> Ủa, không được đâu, tôi không muốn làm mấy con heo này đâu, nhìn xấu xí quá à. Với lại là heo sẽ bị con người làm thịt á, tôi không chịu bị làm thịt đâu Bây giờ, bây bây giờ, à đúng rồi, hay giờ bà phù thủy hung tôi cái tôi biến thành người ấy Như thế ghê hà, ta có hoàng tử của ta rồi, đừng có dụ ta, đừng nghĩ ta đẹp gái mà dễ dụ nha Không có đâu nha cưng, mơ đi nha thôi, bye bye nha <laughs> Ôi, bà bà bà phù thủy ơi bà bà đừng đi bà bà đợi tôi với ơi chết ơi bạn ơi giờ sao đây giờ là mình phải kiếm một nàng công chúa chịu hung mình hả trời tính ra là mình là con heo mà mình mình lúc đầu mình là phong cận đẹp trai đi thì công chúa còn mê mình còn giờ mình biến thành con heo rồi ai thèm hôn lên má mình nữa trời ơi là trời tính ra là nhìn mặt mình thấy ghê mồ ai thèm hôn mình ơi giờ sao đây tôi muốn làm heo đâu trời ơi là trời bây giờ biết kiếm công chúa ở đâu mà ra bây giờ À đúng rồi Hay là bây giờ mình nhờ mèo Simi ta Đúng rồi nhờ mèo Simi À mà khoan từ Không được các bạn ơi Tính ra là mèo Simi gọi là có Kairon rồi Bây giờ mình mà gọi nhờ mèo Simi Chắc Kairon gọi là làm thịt mình luôn á các bạn Trời ơi trời không được không được Như vậy là không được hay Bây giờ cách nào ơi ta Tôi muốn kiếm một nàng công chúa à. Hay, hay, hay, hay, mệt quá Không sao Phải cố nhảy, nhảy à chị ca mui chị ca mui đang tập thể dục mấy bạn ơi trời trời đúng là một cái người gọi là sao ta đúng là một cái người gọi là siêng năng tập thể dục thể thao các bạn ơi chứ không thôi là ca mui biến thành con heo giống như mình rồi trời ơi kỳ này về mình phải tập thể dục thể thao lại mới được hey hey để để mình lại mình nhờ mình nhờ chị ca mui đúng rồi ha chị ca mui cũng là con gái mà đúng rồi mình nhờ chị ca mui được mà ta à, à chị ca mui ơi chị ca mui ờ, ủa ai gọi á em nè em nè em nè chị không thấy em hả em đang đứng trước mặt chị nè chị ơi em nào em ở đâu em nè trời ơi bà không thấy mình các bạn ơi nè dạ. em nè con heo to lùng ở trước mặt chị nè cái gì vậy con heo biết nói trời hả à, không phải không phải đâu em không phải là con heo biết nói đâu chị đừng hiểu lầm em em là phong cận nè chị không nhận ra em hả à. phong cận từ cá heo lên là em là cá heo chứ không phải là con heo nha nhưng mà chị biết sao không do là sáng nay em ăn thịt heo xong á cái đầu em không chịu tập thể dục hay gì hết em đi ngủ luôn xong cái bà phù thủy bà thấy em lười biến quá xong bà biến em thành con heo luôn chị ơi bây giờ chị làm ơn giúp em đi sao sao chị cười ăn ăn ăn xong mà đi làm cành luôn thì bị biến thành heo là đúng rồi còn <laughs> gì nữa nhìn chị đây này chị vẫn đang còn đang tập thể dục thể thao để giờ gọi là không bị béo quá đây này hay chạ hay chị tập chạ. thể dục hả chị tưởng em không tập được hả chị coi em nè em biến thành con heo rồi nhưng em vẫn tập được nha coi em nhảy nè <laughs> đâu nhảy nhảy thử xem nào trời trời ủa, ủa <laughs> xem không nhảy mà được xem không nhảy mà được ôi thấy không nhìn chị lại nhảy một phát qua luôn hay trời ơi chết rồi bạn ơi chắc là do mình biến thành con heo cho nên bây giờ chân mình ngắn quá mình nhảy quá không được các bạn ơi trời ủa vậy có nghĩa là mình sẽ lùn hơn chị ca mui luôn hả không chịu không chịu không chịu ơi <laughs> à, khoan khoan khoan khoan Ủa nhưng mà sao em lại Ủa có cái gì đó sai sai từ nãy giờ nha Em biến thành heo này thì bảo Thế thì em không không làm người được hả không phải đâu, em biến thành heo nhưng mà em vẫn có thể trở thành con người được Cái cách để có thể giúp cho em biến thành con người á chị rất là đơn giản luôn, rất là dễ luôn Cho nên là chị hãy giúp em nha này rất là ừ. đơn giản thôi à, đó chính là bà phù thủy bà nói á là khi mà em biến thành con heo rồi đó thì cách để cho em trở thành con người chính là cần phải tìm một nàng công chúa gọi là trao cho em một nụ hôn ở trên má hiểu không hôn lên má à, em đó à, thì em sẽ biến thành con người sao ờ ừ, thế thế thế liên liên liên quan gì đến chị Ờ thì bây giờ chị cũng là con gái mà Thì công chúa cũng là con gái thôi Cho nên là bây giờ em muốn nhờ chị ca mui có thể nào Hy sinh hun lên trên má em một cái Để cho em có thể biến thành người được không Nói gì vậy Phong Phong ơi em nói gì vậy Phong Hả Em có biết là người yêu Thì còn chưa có Thì làm sao mà chị đi hôn hun lên má em được hả trời Ủa có sao đâu Bây giờ em đâu là không cận đâu Giờ em là con heo mà Chị có thể nào hy sinh được không của em Đấy đâu ra kiểu đấy hả Không bao giờ có chuyện đấy đâu nha Chị phải giữ cái là cái cái gọi là nụ hôn này của chị Đến gọi là đến khi mà chị tìm được người yêu Thì chị hôn người yêu Chứ không có chuyện là chị hôn đi cùng một con heo này mẹ Chả cái gì vậy phong nó gì đấy Tìm người khác đi nha Tìm người khác đi nha Không có đâu nha Không có đâu nha Giúp em đi chị Giúp em đi Không, không, không, không, không, không, không, không. Trời ơi trời chết rồi bạn ơi Giờ ca mui chị của mình còn không thèm giúp mình nữa Thì ai giúp mình bây giờ Chết tôi rồi à, à, à. à. Ê, Trời ơi là trời Bây giờ nhờ ai đây mấy bạn ơi Ca mui không đồng ý Giờ nhờ ai bây giờ ta Bây giờ trong game giờ mình nhớ là còn có mỗi mình ca mui à Mọi người đi đâu hết trơn luôn rồi ở ờ, Mà khoan từ để mình xem coi Ui vẫn còn Sammy các bạn ơi À trời ơi trời Sao tự nhiên mình lại quên Sammy ta Đúng rồi ha Tính ra là hồi sáng nay Sammy cũng có vào trong game Minecraft mà Đúng rồi Vậy là bây giờ Sammy vẫn còn đang online game Ồ oh, hợp lý hợp lý Để mình chạy qua nhà Sam mới được <laughs> Sam ơi Trời ơi trời Hy vọng lần này Sam sẽ giúp mình các bạn ơi Ok ok hey, Để mình nhấn chuông nè Tinh tinh Sam ơi Sammy ừ, ơi Xuống liền shipper tới hả Sam ơi Sam ơi Sâm ơi tôi nè Tôi nè Có gì ờ, đâu ở, ờ, tính ra bà bà thấy tôi xong bà đóng cửa lại luôn mấy bạn ơi cái bà này rồi tính tình Sam ơi Ai vậy ta Ai vậy Tôi nè Bà không thấy tôi hả Tôi nè tôi nè Ủa Ôi con heo biết nhảy vui vậy Hello dạ. Hello ơi tôi không phải là con heo nha Tính ra bà cho mình cà rốt để mình ăn luôn bạn ơi Tôi không thèm ăn cà rốt Sao heo biết nói vậy Gì ghê vậy à, tôi tôi ờ, không phải là con heo tuyên bố với bà tôi là phong cận tv đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh minecraft đây tôi không phải là con heo cái gì ông là phong cận à quắc tờ cái gì vậy phong đúng rồi à. tôi là phong nè sa ơi làm ơn ơi rồi ơi cứu tôi sa ơi tôi bị biến thành con heo rồi tôi bị biến thành con heo rồi <laughs> trời ơi lâu tôi tôi thấy phong cận biến thành heo trời ơi trời ơi nhìn thương quá ta em bây giờ không biết thành heo thật luôn đi Phong đỏ đẩy này dễ thương hơn Hợp lý không? À, dễ thương cái đầu bà Bộ bà bà muốn bạn trai của bà là thành một con heo mập như thế này hả? Không được Tôi không thể nào làm heo được Cái bà này kỳ quá à. Bà làm ơn bà giúp tôi biết thành người sao Sam mà sao tôi biết ơi giúp làm thế nào để biết không thành người sao tôi biết nè, được nè nè hồi nãy á ừ. tôi có gặp bà phù thủy thì cái bà phù thủy này bà nói á là nếu như mà muốn tôi biến thành người á thì phải có một nàng công chúa gọi là hôn lên trên má tôi một cái thì tôi mới biến thành người được giống như là hoàng tử ếch vậy đó hiểu không công chúa hả đúng Ủa rồi vậy công chúa đâu ra trời trời tôi người thường mà phải công chúa đâu không Ở đó đối với tôi sam luôn là công chúa của tôi hiểu không ủa vậy luôn hả đúng rồi là bây giờ tôi hôn lên mã ông cãi là ông biến thành người được luôn đúng hả? rồi đúng rồi giúp tôi tôi tôi muốn biến thành người tôi không muốn làm heo không muốn làm heo đâu bây giờ bây giờ bà bà bà bà bà bà bà bà, bà, bà, bà giúp tôi tôi tặng cho bà bông hoa nè tặng bà bông hoa đâu trời ơi ông tặng bông hoa gần nhà tôi sao vậy hoa của tôi mà vô duyên quá à. nhưng mà tôi sợ trời ơi trời tôi không ngu được đâu ủa gì kỳ vậy sợ vậy tôi tôi sợ heo tôi không dám hôn lên heo nhìn thấy heo ghê lắm tính ra tính ra mặc dù là tôi biến thành heo nhưng tôi vẫn là con heo đẹp trai nhất trong đoàn bà hiểu không ấy nghi che <laughs> nhau bây giờ ông tắm đi bây giờ chứ ông phải tắm chứ tôi cho chắc là ông dính sình sao đó tắm Trời, đi tôi Rồi, thì biến thành heo nha, nha đừng nghe nha đừng nghe nha đừng nghe nha đừng nghe nha không nhúc nhích nha ủa à, làm gì ạ ờ. sao tự nhiên bà bà quăng rồi. bà quăng cái cây trong người rồi. tôi làm vậy rồi ok rồi đứng ra nha rồi đừng yên không để tôi đang tôi đang giúp ông mà trời ơi trời tin tôi đi tôi đang giúp ông rồi đây đây đây đứng yên nha đứng yên nha đứng yên nha rồi, rồi đi đứng yên okay. nè rồi ok ủa, ủa sam ơi bà đang tính nấu nước nóng lên cho tôi tắm á hả ông có thịt heo ăn không à, <laughs> cái gì trời trời mấy bạn ơi sammy ép quá à. sammy tính biến mình thành thịt heo luộc các bạn ơi trời trời cái gì vậy sam tôi à, tôi không ngờ tôi không ngờ bà lại là con người như vậy bà bà nở biến tôi thành heo thôi tôi đùa thôi tôi giận không em mới khóc kìa thôi thôi tôi đã đùa thôi thôi bây giờ tôi nãy nè bây giờ hôn đi đúng không hôn đúng, rồi. đúng không bây giờ là bà phù thủy kêu á là bà phải hôn lên má tôi một cái thì tôi sẽ biến thành gọi là con người lại hiểu không bây giờ nè thôi bây giờ bà muốn hôn lên trên mũi tôi cũng được vậy cái mũi tôi nó to to thôi trời ơi nhìn mặt cái ông nhìn mặt ông kiểu là hồi lúc trước ông đẹp trai nhìn quen mà nhìn mặt ông xấu dễ sợ luôn nhìn không quen luôn á con mắt lé đó trời nhìn nè Trời tôi đẹp luôn <laughs> Trời tôi Giờ rồi. làm ơn ơi giúp tôi Giúp rồi bây giờ ông lên lên cái block rồi đi ông lùn quá à nó lên được không rồi, trời ơi ghê quá à. <laughs> ôi giờ hôn đi má đúng không nè má nè hôn rồi. đi hôn hôn hôn một cái thôi hôn một cái thôi cho tôi biết tôi không tin trong cuộc đời của tôi tôi phải hôn một con heo luôn á mà không rồi trời ơi Sam ơi tính ra tôi biết hành heo nhưng tôi vẫn là phong cận của bà nè Làm ơn đi Hôn tôi cái rồi rồi Hôn Ôi. cái đúng không ừ. Rồi <laughs> à? <laughs> rồi, rồi rồi Tại nhìn mặt ông ghê thật mà Rồi chuẩn bị nha Một Hai Ba Mua Rồi được chưa <laughs> Biến lại thành người Ủa khoan tại sao tôi không biết thành người ta Tính ra bà hôn chưa Ôi, chúng mà Bà phải hôn chúng chứ rồi má Được Rồi Ô mấy bạn ơi Người của mình đang tách ra nè Ui Ê Ui Trời ơi mấy bạn ơi Mình biến thành người lại rồi Wow Trời ơi mấy bạn ơi Mình đã trở lại Ủa, gì vậy Sao mà sao Sam xìu rồi <laughs> ủa gì hả sam à, tôi bị sốt phong rồi à, ờ, tính ra là tôi mặc dù à, tôi biến thành con heo nhưng tôi vẫn là phong cận đẹp trai của bà nè tôi trở thành phong cận đẹp trai nè làm gì bà hôn tôi cái xong bà xỉu vậy trời hôn một cái muốn xỉu luôn á trời hôi rành ơi tắm bà con không kỳ rồi ê dạ. tính ra là tính ra là một tháng tôi tắm hai lần lận đó nha không phải ít đâu nha <laughs> ok Ủa, mấy bạn ơi như vậy là mình đã biến thành người rồi trời ơi, mừng quá trời quá đất luôn ồ mấy bạn thấy không mấy bạn nhớ nè khi mà mấy bạn ăn xong á thì bạn nhớ là phải tập luyện thể dục thể thao để cho sức khỏe mấy bạn tốt hơn với lại là không bị béo phì nha các bạn nha thấy không phong lười biến quá xong bà phù thủy bà ghét quá bà biến phong phong thành con heo luôn bạn nào mà gọi là ăn uống xong mà không chịu tập thể dục thể thao cho sức khỏe dồi dào á thì bạn á trước sau gì cũng bị biến thành con heo mập thôi cho nên là nhớ tập luyện thể dục thể thao nha các bạn ôi trời may quá may mà gọi là có sam không thôi tôi làm con heo suốt đời luôn các bạn ơi ôi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 Música